Ờ chưa? Ngại quá, chưa chị ạ Ngại quá, chưa chị ạ Một người mà họ không thích con gái, họ thích con trai oh. Ờ. Đến tuổi, em hiện đang làm ờ, sales admin của một công ty bất động sản Em sinh ra ở Hưng Yên, nhưng mà em lại lớn lên ở Đồng Nai Mời bạn trai Dạ, à, chào chị Cát Tường, chào, chào bạn gái bên kia Mình tên là Trần Minh Hòa, mình quê đến từ Đắk Lắk Mình năm nay 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên xuất nhập khẩu trong một công ty xuất khẩu nông sản Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? à, điểm mạnh của em thì cũng không nhiều lắm đâu em à, mọi người hãy nhận xem là thông minh nhanh nhẹn dễ thương à, không có giận ai bao giờ hết trơn á còn à, điểm yếu của em thì chắc là khi nào mà em vui là em nói nhiều lắm nói nhiều mọi người đau đầu luôn á à, lúc em buồn <laughs> lúc em buồn thì không nói gì hết trơn á à, thôi em buồn đi em em đừng vui em đừng vui mất công người ta đau đầu còn một cảnh nữa là em hay bị quên lắm chị cứ cái chuyện gì buồn là em hay quên lắm rồi mình mình mình thì sao điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì à, điểm mạnh của em đó là vui vẻ hòa đồng à, em có khả năng chăm sóc các bé nhỏ và em có thể cả trồng cây nấu ăn cái điểm yếu của em thì cũng khá là nhiều em à, hay bị lạc đường à, em không rành về các thiết bị công nghệ cho nên cần phải có một chàng trai đưa đường dẫn lối cho em đúng không <laughs> dạ đúng rồi ạ về tình trường thì sao mình trải qua mấy mối tình rồi em chưa có mối tình nào chính thức cả oh. nhưng mà đơn phương rồi ờ, tình học trò thì có chứ chị 26 năm chưa có một mối tình bắt vai thế có cảm nhận nụ hôn đầu đời chưa ngại quá chưa chị ạ ngại quá chưa chị ạ chưa luôn oh, oh, oh, oh. này cười tươi quá nãy giờ vốn đã tươi giờ nghe vụ này còn tươi dữ nữa hy vọng không tin được chị ạ không tin được hả ờ. sao vậy ta nói thật thà gì mà không tin khó tin khó tin khó, khó tin, tin nhưng mà vẫn có thật dạ được rồi thế còn em tình trường như thế nào thì em may mắn hơn bạn nữ <laughs> em cũng được ờ, bốn mối rồi bốn mối chà yêu quá hay sao mà suy nghĩ lắm hay sao mà thấy tóc bạc hết trơn kìa tôi thấy có tóc bạc rồi tóc nha tóc bạc là tại trai em không phải tại mấy bạn gái đâu à dạ. sao tóc bạc tại trai em tại máu trai em truyền lại á hả dạ đúng rồi lành lắm lành lắm nè em không em thì không muốn lên nói mối tình gần nhất em muốn lên đến nói tình sâu nặng nhất à đúng rồi dạ rồi thì yêu bạn đấy là từ hồi đại học bắt đầu là năm ba đại học cho đến ba hơn 3 năm rồi. lý do sao là phải chia tay vì hiểu lầm hiểu lầm ai lầm ai bạn nói hiểu lầm em với một bạn là bạn thân của em hồi cấp ba à, có nghĩa là nghĩ em bd á không bạn đó là con gái bạn thân của em là con gái à, à, à trời ơi khác giới mà tôi tưởng đâu <laughs> rồi rồi hiểu hết hồn yeah. hết dạ. vía có không không dạ, có sao không giải thích không giải thích được bao lâu thì em mới quên được cô đó thực ra là em uh, không quên được bạn đấy vẫn cứ nhớ bạn đó hoài luôn nhưng mà tận gần đây thì cũng có một thời gian có gặp lại rồi cũng nói chuyện ra không hiểu nhau hoặc là có rất là nhiều điều mà cảm thấy là chắc chắn là mình không thể nào tiến đến được nữa có nghĩa là chia tay rồi vẫn nuối tiếc mãi cho đến lúc gặp có cơ hội được gặp lại nhau trò chuyện lại một lần nữa mới cảm thấy là hoàn toàn rất là nhiều lần nữa à, nhiều lần nữa rồi thấy yeah. là dạ. không có hợp rồi bây giờ em quên hết chưa để mà em tiếp nhận một tình yêu mới dạ, đương nhiên là tình cảm của mình đã hết rồi quá khứ bỏ qua yeah. Dạ. giờ nói tới tương lai nói tới hiện tại đúng không em muốn tìm một người bạn gái như thế nào em thì cũng là một người khá là dễ tính chỉ cần là bạn nữ ờ, có tấm lòng nhân hậu biết yêu thương gia đình nếu mà bạn nữ là hiểu được mình thì là một cái điều rất là đáng quý điều gì em không thích ở người bạn nữ thế như hơi cố chấp chắc là có lời cố chấp chẳng hạn như là có những điều mình biết là không tốt cho bạn ấy mình nói là bạn ở ờ, điều đó không tốt nhưng mà bạn là bạn cố chấp theo đuổi cái điều đó không có tiếp thu á phải không dạ đúng rồi còn em mẫu người bạn trai lý tưởng của em như thế nào đầu tiên ấy thì phải là đàn ông đã dạ. em đã từng thích một người mà họ không thích con gái họ thích con trai oh. nên là tiêu chuẩn đầu tiên là đàn ông à, tiêu chuẩn thứ hai đó là cái cái người mà em gặp ấy họ tạo cho em được cái sự tin tưởng tại bình thường mình men quá nên bây giờ mình cũng men lâu quá rồi mình cần có một người để mình có thể tin tưởng dựa vào là một người đàn ông của gia đình điều gì em không thích người ta nói là đàn ông thì có tứ đổ tường em thì ờ, chỉ không chấp nhận đàn ông lăng nhăng trăng hoang và có máu cờ bạc nãy giờ trò chuyện hai bạn cảm nhận thử coi đối phương như thế nào em nghĩ là bạn ấy cũng là một kiểu người ờ, thuộc về gia đình tóc tai tóc ngắn hay dài em cũng không tưởng tượng được nữa nhưng mà bạn ấy có một giọng nói cũng dễ nghe ạ em có hình dung mà được bạn trai bên này như thế nào không ờ, em nghĩ bạn này uh, ờ, cao hơn em có vẻ trẻ hơn em em thường được nhận xét là già hơn tuổi à. nên là các bạn nam mà ờ, bằng tuổi với em thì thường hơi khớp à vậy bây giờ chị tường sẽ à, mở cửa trái tim ra hai bạn sẽ nhìn nhau à, tâm sự trò chuyện trực tiếp cho nó dễ hơn có điều gì trò chuyện thẳng với nhau luôn nha tên tên tên tên Rồi à, Bây bạn Rồi cảm ơn ạ oh. Wow, cảm ơn bạn Đẹp ha Đây là cuốn sách mình gói quà tặng bạn Rồi, cảm ơn à, Nếu mà muốn hiểu hơn thì mình thì hãy đọc cuốn sách này bí ẩn quá ha dạ. về đọc nha em đoán về nhau có trúng được bên cái miếng nào không à, bạn cũng cao nhưng mà cũng không nổi đến nỗi là trẻ như em nghĩ à, còn em <laughs> chỉ tưởng tượng của em cũng hơi kém nên là nhìn bạn em cũng chứ tưởng có cảm nhận đầu tiên em cảm nhận như thế nào khi mà dạ, nhìn thấy mặt em nghĩ là bạn ấm áp ạ trời nhìn mặt mà thấy ấm áp luôn ghê thiệt rồi bây giờ á kêu món ăn trước đi trong thời gian người ta làm món ăn thì mình sẽ trò chuyện với nhau tiếp nha xin mời hai bạn hãy chọn món ăn món ăn của nhà hàng coco echibania rất là ngon nhìn hấp dẫn quá chị dẫn lắm đây là một trong những cái món ăn rất là nổi tiếng và rất được nhiều người ưa thích ở bên nhật bản đó em ăn món bò đi chị ăn món bò nướng á đây cà ri thịt nướng được không dạ, được rồi cà ri thịt nướng em ăn cái gì em ăn cà ri heo chiên kèm rau củ cà ri heo chiên kèm rau củ với là cà ri thịt nướng sau khi nhìn nhau rồi hai bạn hãy trao đổi quan điểm với nhau đi về tình yêu về hôn nhân như thế nào anh nữ anh nữ nghĩ anh em chứ giờ có bạn bè gì nữa trơn á giờ bằng tuổi nhau rồi chị bằng bằng, bằng tuổi trời ơi rồi bạn có men không vậy có men không vậy <laughs> nghe đâu men đương nhiên có cần tôi bắt hết đất ngay đây không không cần thiết đâu chị ơi trời ơi thì em chia sẻ quan điểm của mình đi đối với em thì uh tình yêu nó phải từ được vun đắp từ hai bên yêu nó là một động từ thì mình phải chứng minh nó bằng hành động chứ thay vì chỉ có nói mình có thể khác nhau rất nhiều thứ tuổi tác văn hóa rồi nền tảng gia đình giáo dục nhưng mà cần giống nhau một vài cái quan điểm về những giá trị sống cái điều anh quan trọng nhất là cảm xúc Ừ. hai người mà có những cái cảm xúc chung về cái thế giới này như là tất cả mọi việc chẳng hạn thì mình đều có những cái suy nghĩ tương đồng đó thì mình dễ dàng để mình hiểu nhau hơn và khi cảm xúc thay đổi thì mình sẽ thay đổi <laughs> nhưng mà đương nhiên là nó sẽ phải nhất quán hoặc là tại vì em luôn đề cao cái sự trung thủy trung thủy với những cái cảm xúc mình đã đặt ra ban đầu nhá như là ban đầu mình thích bạn đó như thế nào thì mãi về sau này mình cũng sẽ phải thấy bạn đó mãi như vậy cũng lành lắm đó nha em mà cũng chưa chắc đâu chị người ta nói là không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có giây phút của tình yêu nó vĩnh cửu thôi không ai dám nói được chắc chắn một cái điều gì đặc biệt là trong tình yêu chứ còn thật sự không ai dám nói chắc chắn trăm phần trăm tại vì chắc chắn trăm phần trăm sẽ không có những vụ ly hôn không sẽ có những là cặp đôi phải chia tay nhau khi mà đã có con có cái nếu mà khi mà đã tiến đến hôn nhân thì em lại không cho phép mình sai lầm đến cái mức độ mà có thể ly hôn được bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được có là một hai năm nữa ạ một hai năm nữa bạn gái có đồng ý với cái điều đó không em còn tính là 30 mới lấy mà <laughs> nên còn thông thả à, bây giờ chị tường sẽ cho hai bạn chơi một trò chơi nhỏ để trắc nghiệm thử xem để cho vui thôi mình sẽ bóc một lá bài này ha rồi yêu cầu lá bài như thế nào mình sẽ làm như thế đó dạ. dám chơi không dạ em chứ rồi dám đàn ông chơi trước chọn lá này màu đỏ rồi màu đỏ bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương ok em hỏi đi à, anh có chấp nhận bạn nữ của mình có hình xăm không anh xăm hơi nhiều hơn em á <laughs> em xăm kệ em em có chấp nhận bạn nữ của em xăm hay không chứ đúng không em đúng rồi có nhiều người mà có hình xăm nhưng họ không chấp nhận người bạn gái của họ có hình xăm anh cảm thấy những người mà phụ nữ có hình xăm rất là thú vị phải không cổ có nhiều chỗ xăm độc đáo lắm á <laughs> đồng ý không em đồng ý hết đồng ý hết mời em vậy hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương Trời ơi, sao hai người này bóc đúng nhau vậy? Được rồi, là coi như là thật hết á Công bằng, trả lời xạo xấu gì mà em không biết kể cho ai hết đâu những lúc mà em ờ, gặp căng thẳng cho công việc stress ấy, em rất là lười lười dọn dẹp lười tắm luôn không ờ, đôi khi lười ăn luôn và những lúc lười như vậy em gọi là cái, cái quãng thời gian mình ngủ đông á thì em hay luyện phim nhưng mà nó chỉ là những cái lúc mà mình quá căng thẳng thì đó là cái cái cách để mình giải stress đúng rồi đó cũng là một cách hay coi như là mình nạp nhiên nhiên liệu cho bản thân mình á mình được quyền làm gì làm nằm ngủ hoặc coi phim coi tới sáng luôn sướng yeah. dễ sợ ha coi phim cái phim khóc thì mình khóc một mình mình quan điểm về à, à, con cái như thế nào kinh tế như thế nào ai sẽ là người quản lý em nghĩ là nên có một trai một gái mà em thì thích con gái hơn kinh tế trong gia đình thì em nghĩ là em sẽ là người kiếm tiền về cho gia đình vợ em quản lý em nghĩ là cả hai đều nên làm để mà vun đắp cho kinh tế và khi người phụ nữ độc lập kinh tế và có thể hỗ trợ thêm cho người chồng thì nó đều rất tốt cần có một cái khoản chung để mà lo việc gia đình cứ bàn bạc từ từ về kinh tế đi <laughs> quỷ đen quỷ đỏ gì đó ha cho nó thoải mái bây giờ thì hai bạn sẽ có một bữa ăn trưa thật vui vẻ thú vị bên nhau chút xíu chị từ sẽ quay lại để nhận kết quả từ hai bạn xem mình có đồng ý hẹn hò hay không nha yeah. Dạ. rồi cảm ơn món ăn rất là hấp dẫn ha em đã ăn cái món cà ri nhật bản này lần nào chưa chưa em ăn lần nào chưa dạ vậy sao rồi trời ơi dám lấy bài của tôi ra quá rồi quá rồi cặp đôi này quá rồi hôm nay em tưởng là quá đi, chị cát tường chưa chơi xong rồi rồi rồi giờ vậy mà em vừa được hôn tay vừa được nắm tay bạn hay quá người ta chưa hôn lần nào nha ghê thiệt hôn tay không mày hôn má ai hôn môi đâu trời ơi muốn hôn môi luôn hả <laughs> sao mùi vị cà ri hôm nay thế nào dạ em thấy uh, ngon ạ à. lạ ha dạ. ngon ha mai mốt dẫn bạn gái tới đây ăn hoài nha chắc chắn nha rồi, ở đây không gian rất là trữ tình rất là lãng mạn rồi bây giờ nãy giờ trò chuyện nhiều rồi cũng cảm nhận lúc này của mình về đối phương như thế nào hay là cái suy nghĩ của em hiện tại trong người mình mình cảm giác ra sao anh ấy cũng chín chắn trưởng thành cũng không hẳn là con nít như mình thường nghĩ tại thường các bạn nam bằng tuổi em thì em không có nhìn tới còn em em vẫn luôn cho rằng là mình trẻ con cơ lần đầu tiên mình có người nhận xét em chín chắn đó chị <laughs> cảm nhận của em hiện tại bây giờ về đối phương như thế nào cảm giác ban đầu là nhìn thấy bạn này rất là ấm áp Đúng. tới giờ vẫn thấy ấm áp <laughs> dạ. chưa có thấy lạnh gì hết chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha nếu mình thích thì mình nói cái điều gì đó để thuyết phục đối phương sẽ bấm nút với mình nếu mình không thích mình coi như duyên chưa phải của mình không sao cả các bạn vẫn sẽ còn một cơ hội khác các bạn sẽ được nhận một cái voucher của chương trình để tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò phiên bản offline diễn ra hàng tuần có ai muốn nói gì nữa không về phía anh thì cảm thấy em là một người rất là thú vị có thể đem lại nhiều điều thú vị trong cuộc sống của anh anh nghĩ là nếu, nếu mà có thể thì hãy cho nhau một cơ hội trong một mối quan hệ thì ờ, mới đầu vẫn chưa có thể ờ, hiểu hết được mỗi cô gái cũng giống như một cuốn sách ấy mình nhìn giao diện bên ngoài thì mình chỉ biết cái bìa thôi muốn hiểu sâu ờ, hơn như nhà về nhau thì phải lặng từng trang đúng rồi <laughs> phải dành thời gian sâu hơn và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình các bạn nhé hãy đặt tay vào nút bấm hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với sự chọn lựa của mình một hai ba đèn đã sáng đôi bên đã hòa cùng nhịp đập trái tim nhưng mà bạn gái nhanh hơn bạn trai quyết liệt hơn bạn trai nữa rồi mời hai em đứng ra đây rồi nắm tay nhau đi bây giờ mới là nụ hôn chính thức nè nụ hôn đầu tiên chưa chưa chưa à, chưa gì nữa bấm nút là hẹn hò là yêu nhau tao hôn em chứ em đâu có hôn ta đâu mà mà mà rung nếu em muốn bo ảnh cái cũng được <laughs> đây là những cái cảm xúc đầu đời và hy vọng hai bạn sẽ mang lại hạnh